Xin chào tất cả quý anh chị ạ, em là Tuyền, chuyên viên tư vấn bán hàng của dòng xe Ford tại ờ, Ford Long Biên à, Hôm nay trong video này thì em sẽ chia sẻ với quý anh chị về giá bán, giá làm bánh của chiếc xe Ford Territory với 3 phiên bản Và nếu quý anh chị trả góp thì hãy xem đến hết video nhé Tại vì ờ, các chương trình trả góp em sẽ để ở cuối video Còn bây giờ thì ờ, em sẽ báo giá cho quý anh chị về dòng xe Territory đời 2023 này Đầu tiên là em sẽ chia sẻ với quý anh chị về giá bán của chiếc xe Territory phiên bản cao cấp nhất đó là Titan X. Thì chiếc xe này có giá bán là 935 triệu và hiện tại thì chiếc xe này cũng đang được giảm giá và hỗ trợ rất là nhiều. Do vậy là nếu quý chị ở Hà Nội giá làm bánh của nó chỉ còn là 1 tỷ 038 triệu. So với trước đó là quý anh chị phải bỏ ra 1 tỷ 078 triệu là quý anh chị mới sở hữu được. Tức là quý anh chị đã được hỗ trợ lên đến 40 triệu đồng rồi. Và nếu quý anh chị ở tỉnh thì giờ chỉ còn là 1 tỷ 002 triệu và nếu quý anh chị ờ, thuộc các tỉnh thành mà áp thuế 12% thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 022 triệu đối với bản Terry Territory ờ, ờ, Titan X quý chị nhé và tiếp theo là cái bản giữa nó bản Titan thôi thì giá giá niêm yết của chiếc xe này là 899 triệu do vậy là ở Hà Nội thì cũng được giá cũng đang rất là tốt cũng hỗ trợ như bản Titan X được hỗ trợ lên đến 40 triệu tiền chi phí lăn bánh hiện tại giờ chi phí lăn bánh của chiếc xe này chỉ còn là 998 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe phiên bản Titan rồi và ở tỉnh thì là 962 triệu là lăn bánh còn với các cái tỉnh thành mà thuế 12% thì là 982 triệu rồi nếu uh, tiếp theo nữa là cái bản uh, ti, uh, bản for territory bản trend ấy, bản thấp nhất ấy. thì hiện tại uh, uh, chiếc xe này có giá niêm yết là 822 triệu thì ở Hà Nội thì giá làm bánh bây giờ trong ờ, giữa tháng 3 năm 2023 thì chỉ còn là 907 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe. Còn ở tỉnh là 873 triệu và các tỉnh thành mà áp thuế 12% là 890 triệu. Đó, tất cả ờ, em đã báo giá xong xuôi cho quý anh chị nếu quý anh chị quan tâm cái bản uh, Territory đời 2023 này. Ờ, tất cả các phiên bản Territory đợt 2023 này ngoài cái hỗ trợ anh chị về giá bán như em vừa báo thì ờ, chiếc xe này đều được ờ, tặng là bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện kèm theo xe. Quý anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ với em Tiền theo số điện thoại là 0971 957 388 và hiện tại bên em đã có sẵn xe để lái thử với anh chị mà quan tâm dòng xe này thì em mời quý anh chị tới số 35 Nguyễn Văn Linh, long Biên, Hà Nội để uh, xem xe và lái thử trực tiếp quý anh chị nhé còn bây giờ thì em sẽ quay uh, giới thiệu cho quý anh chị những đặc điểm nổi bật uh, của chiếc xe trước khi em báo cho quý anh chị uh, những anh chị nào trả góp chiếc xe này thì cần những cái gì quý anh chị nhé phần đầu xe của chiếc xe Territory này thì quý anh chị thấy là toàn bộ hệ thống chiếu sáng của nó đều là đèn led rồi quý anh chị thấy không đều đèn led rồi và được trang bị là 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau hỗ trợ quý anh chị uh, lùi đỗ xe rất an toàn và đặc biệt là hỗ trợ quý anh chị là lùi xe tự động đó và đằng trước đây thì nó sẽ có một cái ô vuông màu đen này thì nó là cái radar ờ, cảm biến hỗ trợ quý anh chị là phanh khẩn cấp đấy, phanh tự động trong ờ, đường phố rất là an toàn luôn à, còn bây giờ thì ờ, em sẽ quay cho quý anh chị về cái khối động cơ của chiếc xe Ford Territory này như thế nào quý anh chị nhé quý anh chị thấy không à, cái nắp cabo này được hỗ trợ là có ti thủy lực rồi rất là nhàn đây là khối động cơ của chiếc xe Territory đó. quý chị thấy R2013 đây đó thì chiếc xe này được trang bị ờ, động cơ EcoBoost nhé thì ờ, với động cơ EcoBoost này thì máy của nó 1.5 nhưng công suất của chiếc xe này lên đến 160 ờ, mã lực kết hợp với hộp số tự động 7 cấp giúp chiếc xe vận hành rất là êm ái và mạnh mẽ đó. Ờ, em cũng nói thêm một chút về ờ, cái phần đầu xe này nhé nhất là về hệ thống chiếu sáng của chiếc xe này thì chiếc xe uh, Territory đời 2023 này thì cái phần ờ, chiếu sáng này nó sẽ có thêm chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng khi uh, trời tối đấy rồi là tự động pha cốt này Đấy. đèn sương mù thì nó sẽ tự động bật uh, khi mà quý anh chị đi dưới tốc độ 30 km/h đó và phía trên kia thì ngoài cái cảm biến gạt mưa thì nó có trang bị là camera thì hỗ trợ quý anh chị cảnh báo vạch làn đường ấy Ờ, rất ờ, tiện luôn và an toàn đó là các công nghệ mà chiếc xe này nó mang lại cho quý anh chị và đặc biệt là có camera toàn cảnh đằng trước này và hai cái gương chiếu hậu và phía sau nữa giúp quý anh chị là quan sát xe rất là tiện đó đấy là cái uh, em muốn uh, giới thiệu những cái đặc điểm nổi bật của chiếc xe Territory đời 2013 này đang ở trước, trước mắt quý anh chị là cái phiên bản uh, cao cấp nhất là bản Titan X đó rồi phần hông xe này thì quý anh chị thấy nhất là cái phần à, la răng của chiếc xe này Với bản Titan X thì uh, la răng của nó là la răng 19 inch Còn hai bản còn lại thì nó sẽ là la răng 18 inch Đấy. Lốp thì là gúp ria nhé quý anh chị nhé Gúp ria Và cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này thì cũng rất cao lên đến 190mm Đó là cái uh, cái khoảng sáng trung bình của dòng xe SUV Đó mình sẽ quay cho quý anh chị về cái ờ, phần ờ, lốp của chiếc xe đây đó bốn bánh đều được trang bị là phanh đĩa thông gió quý anh chị nhé đó. rồi camera được ờ, trang bị trên gương chiếu hậu đây gương chiếu hậu này có tích hợp xi nhan bão rẽ và cục gương gập gương tự động và đặc biệt là với bạn dòng Territory này thì tất cả các kính này có thể đóng mở bằng cái chìa khóa ở trên trên tay quý anh chị đó và có cả chức năng là khi tự động đóng kính nếu quý anh chị mở kính ra mà đi ra khỏi xe tắt động cơ rồi thì sau 15 phút nó sẽ tự kéo kính lên nó kết hợp với cái gạt mưa tự động kia để để để khóa cửa và kéo kính lên cho quý chị nhé à, xe này thì ờ, cái ờ, bình nhiên liệu của chiếc xe này nó sẽ chứa được là 60 lít và cái mức tiêu thụ của cái động cơ 1.5 EcoBoost turbo này công suất là 160 mã lực đấy ạ thì uh, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó này chỉ có 7,03 lít ở đường hỗn hợp này 8,62 lít ở đường uh, đường đường trong đô thị và 6,12 lít ở đường ở ờ, trong ở đường ngoài đô thị quý anh chị nhé đó à. xe có trang bị cửa sổ trời quý anh chị nhé rồi đến phần uh, sau xe đây quý anh chị thấy thì uh, chiếc uh, xe Territory này nó thì vừa em giới thiệu quý anh chị là phần đầu xe thì sẽ có là 6 cảm biến như trước thì bây giờ sẽ có 6 cảm biến phía sau bao gồm là bốn cảm biến này đằng sau này bốn cảm biến này bốn cảm biến này và hai cảm biến hông này nữa hỗ trợ quý anh chị à, lùi xe tự động đó rất là tiện đây cảm biến này đấy cảm biến và chiếc xe này sẽ có phần đá cốp nha quý anh chị nhé đá cốp thì chị quý anh chị lưu ý là sẽ đá thẳng này đá thẳng thì nó chiếc xe nó sẽ mở lên và tự động mà hạ xuống thì quý anh chị đá lại lần nữa chứ không phải là quý anh chị sẽ gạt thế này gạt thế này thì nó sẽ không không không không hiệu quả đâu và nó không không, không nhận được lệnh đâu đó bây giờ thì à, chúng ta sẽ vào cái phần à, bên trong xe của anh chị nhé đây đầu tiên là quý anh chị thấy là thứ nhất là về cái cánh cửa của của, của chiếc xe này cái cửa đây thiết kế trông rất là chắc chắn quay xa cho quý chị thấy nhé rồi ta sẽ đi vào bên trong thì đầu tiên quý chị thấy là thứ nhất là cái ghế thì với bản X này thì là ghế của nó này sẽ là ghế chỉnh điện 10 hướng này có đệm à, chỉnh đệm lưng này à, có chỉnh đệm lưng rồi là ghế này sẽ là ghế bọc da có lỗ thoát khí và làm mát cho quý anh chị nhé làm mát quý anh chị tiếp theo là à, đáng chú ý nhá, là cái cụm màn hình kép này 12,3 inch đó bao gồm là màn hình kỹ thuật số này 12,3 inch này có hai chế độ hiển thị và rất là dàng giúp quý anh chị dễ dàng ờ, ờ, kiểm soát được chiếc xe ờ, báo tất cả các, mọi thứ lên đây rồi đây là cái màn hình giải trí trung tâm đây cũng 12,3 inch đó có tích hợp Apple Car và Android Auto nữa đó. còn đây là cái phần điều hòa tự động này đây điều hòa tự động này điều hòa tự động hai vùng nhá có chế độ max cool này rồi có cả lệ số điện tử này Đấy. chuyển số điện tử đấy nhá quý chị nhá về chiếc xe này thì ờ, nó có 4 chế độ để quý chị ờ, lái bao gồm là chế độ ờ, thông thường này, chế độ tiết kiệm này, chế độ thể thao và chế độ đồi núi đó, để quý anh chị có thể à, chuyển các chế độ phù hợp rồi cái phần vô lăng thì à, có tích hợp đây vô lăng của chiếc xe này rất là đầm chắc vừa tay đây có các nút điều chỉnh này giữ khoảng cách này rồi chân ga tự động này đó, kiểm soát hành trình này rồi còn bên đây là ừ, điều khiển về, về à, âm thanh rồi là các thứ trên màn hình giải trí này có auto hold này Đấy, à, có auto hold này anh tay điện tử đấy quý vị thấy và cũng có này điều khiển về cái màn hình trung tâm này đấy, nhạc này gọi cũng gọi này ừ. Đó. Ở ờ, xe Territory thì ờ, được đánh giá là chiếc xe có không gian nội thất là rộng nhất phân khúc này quý chị thấy đây rộng rãi đúng không ạ rồi đây nữa Đấy, nhớ cái hàng ghế thứ hai này cực kỳ rộng luôn quý chị thấy không đây mình sẽ quay cho quý chị đây rất là rộng đó xe Territory thì có rất là nhiều tính năng mà em không thể chia sẻ hết trên video này được nếu quý chị quan tâm đến dòng xe Territory này thì hãy liên hệ với ông Tuyển theo số điện thoại là 0971 957 388 quý chị nhé thì xe ờ, Territory sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài màu đen này ra thì quý anh chị có thể là chọn màu trắng màu đỏ màu nâu hoặc màu bạc nữa có 5 màu để quý anh chị lựa chọn nhé à. còn bây giờ thì em sẽ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo